À, Gia xin ơn xin chào toàn thể anh chị. Hôm nay Gia rất là vui khi được chia sẻ với anh chị về một chủ đề đó là à, xây dựng hệ sinh thái. À, có và Gia rất là hôm nay học được một bài học rất là vô cùng tâm đắc. Đó là gì ạ? Sự nghiệp là để trưởng thành chứ không phải là để sở hữu. Đúng ạ. Chúng ta khi gia đình chúng ta không mang theo gì hết như vậy thì sự nghiệp để mang đến chúng ta sự trưởng thành mà thôi. Và bên cạnh đó thì Gia cũng rất là tâm đắc đó là à, cái buổi học này hôm nay tâm đắc phải xoay quanh cái hệ sinh thái xung quanh à, cái công việc mình đang làm cái sự nghiệp mình đang theo đuổi cha cảm thấy rất là thích và vô cùng biết ơn khi mà chị Hảo đã chia sẻ cái à, cái cái à, hay xây dựng hệ sinh thái này ví dụ như là khi chính bản thân của mình như thì mình xây dựng hệ sinh thái như là về gia đình về gia đình của mình có sức khỏe khi mình gia đình của mình rồi là trí tuệ năng lực đúng không ạ mình sẽ kết hợp những cái gì liên quan đến về trí tuệ phép lực rồi ước mơ sự nghiệp và sức khỏe đấy lộ trình lộ trình nhân hiệu là phải song song với lộ trình tài chính đúng không ạ và là lấy cái dài để nuôi ngắn à, rất là nhiều nhưng ngộ nhận rằng là bảo lấy ngắn để nuôi dài nhưng mà nhận nhận ra rằng hãy trên con đường đó mình làm thực hiện những cái mong muốn những cái ước mơ của mình vẫn tạo ra được cái thu nhập vẫn tạo ra được cái nguồn tài chính nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ để nuôi chính cái bản thân của mình nuôi chính cái cuộc sống gia đình của mình và như vậy thì đến sau đó và mình làm tất cả những cái công việc gì liên quan đến cái hạt mầm cái cây cái cổ thụ của mình đấy và xoay quanh đó giúp cho cái hạt mầm cổ thụ này nó lớn dần lớn dần lớn dần lên đúng không ạ và không làm những việc gì mà không liên quan đến hạt mầm cây cổ thụ và cái đích đến cái ước mơ khát vọng của mình đó và tài chính là thước đo cái giá trị bản thân của mình nếu như đó là lý do tại sao người ta nói là à, khi đi nhà ở đối với người thân á, thì phải no cái bụng thì người ta mới nể người ta mới phục đúng không ạ người ta mới phục còn đối với người ngoài mình phải ăn mặc tươm tất thì người ta mới nể bởi vậy nếu như chúng ta có nhiều tài chính thì đối với mọi người ánh mắt của mọi người xung quanh thì đó mới là thước đo giá trị của bản thân của mình đấy sản phẩm vậy thì chúng ta xây dựng cái nhân hiệu bản thân của mình xây dựng giá trị cơ sở của mình để làm gì để mọi người à, và làm sao chúng ta xây dựng được cái nhân hiệu này để mọi người biết đến Jai Solomon là một người người rất là vui vẻ hòa đồng nhiệt huyết một người rất là năng lượng một người à, mang giá trị năng lượng tích cực đến cho những người cùng cảnh ngộ giống như mình giống như mình hay là những người đang gặp vướng mắc khó khăn trong cuộc sống của mình nhưng bên cạnh đó là à, sản phẩm chỉ là cái công cụ cái công cụ là cái phương tiện để giúp lan tỏa cái giá trị của giai mà thôi Đấy, như vậy thì nếu như giai làm cái sản phẩm này cái à, dịch vụ này không thành công thì giai làm cái sản phẩm dịch vụ khác đúng không ạ nếu như chúng ta theo đuổi sản phẩm dịch vụ này mà chúng ta không có nhân hiệu, cái uy tín của bản thân của mình với giá trị cốt lõi bên trong bản thân của mình thì khi mình làm được sản phẩm này không thành công thì coi như là mình cũng đi theo luôn nếu như mình mà có một cái nhân hiệu tốt mình có một cái giá trị thật là tốt bền vững cho mọi người à, trong chính bản thân của mình thì mình có thể làm hàng trăm hàng ngàn sản phẩm khác nó liên quan nó là công cụ giúp mình càng ngày có có nhiều tài chính hơn và giúp mình càng ngày càng giàu có hơn đúng không ạ đấy vậy nên hãy xây dựng nhân hiệu gốc cho chính bản thân của mình lan tỏa các giá trị của bản thân của mình đến mọi người giúp đỡ được nhiều người có niềm tin trong hy vọng trong cuộc sống của bản thân của mình đó vậy thì và xu thế của tương lai đó là à, nhãn hiệu cộng với tiếp thị liên kết outlet đúng không ạ rất là nhiều người ví dụ như là à, họ chiết khấu hoa hồng cho anh chị khi anh chị không có mặt hàng không có dịch vụ thì người ta có thể lên đó là cái xu thế rồi còn ngày xưa thì cái xu thế là à, đa cấp hay xây dựng mô hình kinh doanh hay như thế nào đó nó là cái cái cái xu thế nhưng bây giờ thì cái đó nó đã quá cũ và nhiều người không còn à, hứng thú nữa rồi mà cái xu hướng tương lai lúc là à, giống như cái phần à, tiktok à, tiktok đúng không ạ à, khi anh ta xây dựng nhân hiệu bản thân của mình có nhiều giá trị cho trao đến cộng đồng nhiều người follow mình nhiều người biết đến mình thì anh chị có thể là à, kết nối bán các mặt hàng này mặt hàng kia cho các doanh nghiệp hoặc là tổ chức các sự kiện liên quan đến BA, BR các sản phẩm dịch vụ đó vô cùng tốt đúng không ạ vậy thì chúng ta càng có giá trị trong cuộc sống của mình càng có giá trị trong tương lai của mình hơn vậy thì ngày hôm nay đấy sản phẩm rồi thứ hai việc thứ hai đó là công việc bạn đang có chúng ta hãy làm những công việc của mình đang có giống như công việc của giai là về thiết kế website chuyên thiết kế website cho cá nhân doanh nghiệp vừa và nhỏ đồng thời là cung cấp các công cụ giải pháp công nghệ số giúp cho doanh nghiệp gia tăng doanh số gia tăng khách hàng đúng không ạ đó nhu cầu tất cả các cá nhân doanh nghiệp nào đang kinh doanh đều cần đến đúng không ạ thì đó là mình phải ý dựa theo những cái năng lực của mình đang có cái mà mình đang có để phát triển lên đúng không ạ và nếu như bản thân của mình không có cái cái năng lực gì không có cái công việc gì mình đang làm thì mình hãy follow những người nào đó thầy giỏi mà mình làm theo họ và à, tiếp thị liên kết cho họ đúng không ạ và nếu như bản thân của mình đang có giá trị mình đang theo đuổi rồi thì mình hãy cố gắng phấn đấu nỗ lực và đi theo con đường đó xuyên suốt cả cuộc đời của mình như vậy thì cái hạt mầm nó mới nở dần nở dần nở dần nở dần nở dần lên đúng không ạ và cái thứ ba đó là giá trị mình đang có vậy thì giá trị bản thân năng lực và trí tuệ mình đang có gì ra rất là may mắn khi mà mình bị khuyết tật đôi chân và cái tay tay phải tuy nhiên giai vẫn còn rất may mắn khi cái đầu của mình còn minh mẫn mình còn cái đôi à, miệng và lời nói ánh mắt của mình vẫn có thể nhìn được đúng không ạ vẫn có thể nói được vẫn chia sẻ với mọi người được thì đó là điều vô cùng tuyệt vời và còn may mắn hơn nữa đó là gì trong cái thế giới về là à, internet marketing đã ra đời giúp cho giai ở tại một nơi vẫn có thể làm việc với tất cả anh chị em trên toàn đất nước Việt Nam và trên toàn cầu đời đó là điều mà vô cùng quý giá mà mang đến cho giai và cũng biết ơn những người à, quý nhân những người ân nhân đã xuất hiện trong cuộc đời của giai đã giúp đỡ giai biết hiểu biết về internet marketing có giá trị như thế nào đúng không ạ và cái cuối cùng cái thứ tư đó là sản phẩm giá trị nào ừ. chúng ta à, đi tìm những cái sản phẩm giá trị nghiên cứu để chúng ta làm Đấy, thay vì như vậy thì chúng ta có rất là nhiều ngoài kia có rất là ngoài thị trường có những sản phẩm như của họ đã nghiên cứu họ đã chứng minh họ đã có doanh nghiệp đã à, phát triển rồi thì chúng ta liền khi chúng ta chưa có thì chúng ta đưa những cái sản phẩm đó vô để chúng ta cùng kinh doanh tạo thêm à, giá trị cho bản thân và gia tăng nguồn thu nhập cho bản thân của mình đấy và đấy thì giai rất là ngộ ra được một điều đó là anh chắc tin chắc rằng khi mà anh chị cũng sẽ ngộ nhận ra một điều đó là chúng ta hãy xây dựng chính cái hệ sinh thái những ước mơ của mình cái mong muốn của mình cái hành trình thực hiện cái ước mơ của mình thì tôi dai không có gì ngoài cái trái tim lớn mà thôi đúng ạ tôi chỉ có mỗi một trái tim lớn đó là cái điều mà giai đã thực hiện năm 2015 16 giai chỉ có một cái lòng nhiệt huyết một cái trái tim lớn một cái trái tim bao la đó là đó là lý do tại sao năm 2016 đã cuốn hút được rất nhiều những người thầy những cộng tác những đối tác và những người anh em cộng sự đồng hành với mình trên sự nghiệp về phát triển kinh doanh và đó là cái mà à, giai vô cùng biết ơn và trân trọng và ngày hôm nay Dạy quay trở lại nơi đây và quay trở lại với anh chị em để cùng nhau chúng ta à, phát triển và mang lại nhiều giá trị cơ hội cho nhau, giúp nhau có năng lượng tích cực, giúp nhau có niềm tin trong cuộc sống, giúp nhau có nhiều cơ hội kinh doanh hơn đến với toàn thể anh chị em và chính bản thân của Giai. Và Giai cảm ơn anh chị đã xem video này. Nếu anh chị cảm thấy video này có ý nghĩa với anh chị, hãy, hãy có một cách cảm xúc nào đó thì hãy để lại lời bình luận bên dưới và chia sẻ video này cho bạn bè của mình. Dài vô cùng biết ơn và trân trọng tất cả các anh chị đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.